Thưa đại chúng, như bác Hồ, một cái người cả một đời vì dân, vì nước, không phải dễ có những con người như thế đâu. Không vợ con, không gia đình, lo cho dân, cho nước. Đấy. Nếu mà ai cũng có cái tâm như thế thì Thầy nghĩ rằng đất nước chúng ta, dân chúng ta bảo, sẽ hạnh phúc rất nhiều, Đó, sẽ hạnh phúc rất nhiều. Đấy là cái điều mà chúng ta mong mỏi, mong mỏi Thế nhưng bây giờ bác thì mất rồi. Có nhiều người, nhất là thế hệ trẻ bây giờ, các cháu nó không biết bác. Và ở đây cũng có những người là sinh sau khi bác mất. Thế giờ có khi cũng không nghĩ là làm gì mà có bác Hồ, có thể nghĩ thế. Làm gì có chuyện có một con người mà lại không lo gì cho mình cả, chỉ lo cho mọi người thôi. Nghe không? À, bây giờ thanh niên thế hệ trẻ bây giờ nó tiêm nhiễm nhiều những cái tư tưởng nhất là những cái tư tưởng mà ích kỷ đấy thưa đại chúng các cháu bây giờ đấy à, nó nghĩ rằng là làm gì có chuyện có ai mà lại cả một đời để hy sinh để lo cho mọi người nó thấy lạ lắm đấy. vì cái tư tưởng ích kỷ bây giờ nó tiêm nhiễm trong các cháu rất nhiều à, cho nên nhiều khi có thể các cháu không tin là có một con người như thế đã xuất hiện cũng giống như chúng ta có thể nghi ngờ làm gì có Đức Phật, Đức Phật lại vì chúng sinh như thế, thương chúng sinh như là, là thương con đỏ vậy. Đấy. Nhưng mà thưa đại chúng, những con người như thế lại có thật đấy. Và cũng giống như chùa chúng ta cũng thế. Và à, có nhiều người ta cũng không nghĩ là làm gì có chuyện chưa tăng mà lại đi mà lại lo cho mọi người như thế. Phải không? Ừ họ cũng nghĩ chắc mình cũng lại vì tiền đấy chứ đấy. đấy có thể như vậy họ nghĩ đi tu cũng lại vì tiền đấy mà họ không nghĩ rằng có những người tu thật sự người ta có lý tưởng à nói người ta sống theo lý tưởng của người ta muốn phụng sự chúng sinh ở đây Thầy nói bác Hồ chúng ta là bác học được những cái này, Thầy tin là bác học được rất nhiều từ Đạo Phật vì bác đã có thời gian tu hành xuất gia theo Phật giáo hồi bác ở Thái Lan cho nên cái tư tưởng phụng sự của bác, Thầy nghĩ rằng bác được thấm nhuần rất nhiều từ tư tưởng của Phật giáo. Đó. Đấy. Cho nên có thể tuổi trẻ bây giờ nhiều cháu nó không nghĩ là có những con người vô tư, những con người một đời phụng sự, lo cho mọi người, không có. Làm gì có, à, làm gì có ai mà lại thế, ai mà lại dạy thế, lại không vợ, không con này. Nghe à? Đi lo cho mọi người hết một đời thế, mà chả được cái gì Bây giờ thế hệ trẻ giờ là mình phải được cái gì? Các cháu nuôi lớn lên trong gia đình được chiều chuộng từ bé, cái gì cũng vì nó. Cho nên cái tính ích kỷ rất cao và nó nhìn xã hội ai cũng ích kỷ cả, ai cũng vơ vén cho mình cả. Và không dễ gì có ai là vô tư, không dễ gì có ai là trong sáng. Đó, thưa đại chúng, cho nên cái bài hôm nay cũng giải quyết vấn đề này. Và Đức Phật có hay không? Và đấy. Ở đây Thầy lấy ví dụ về Bác Hồ để nói rằng có những con người như thế. Đức Phật là có thật. À, có những con người thật sự có lý tưởng, họ vì cuộc đời thật sự, họ vượt lên trên những cái tầm thường, cái đấy là có, đại chúng.